Tuấn Tú TDF xin chào quý anh chị, quý nhà đầu tư đã, đã quay trở lại với kênh chứng khoán của Tuấn Tú. Thì hôm nay à, mình xin làm một video phân tích một cái doanh nghiệp mình nổi tiếng trên thị trường, đó là công ty à, à, Bamboo Capital. Thì trước khi vào à, video thì à, mong các anh chị à, cho mình một lượt like, một subscribe để ủng hộ kênh và khi anh chị xem video này thấy thấy video của mình hữu ích ấy, thì làm ơn gửi video của mình cho tới những cái bạn bè, những người thân của anh chị mà anh chị cảm thấy là họ cần uh, video này hữu ích với họ hoặc họ cần như vậy cảm ơn các chị đã xem video ngày hôm nay của tuấn tú cảm ơn các chị <coughs> Bamboo Capital thì uh, nhìn vào đây thì các bạn có thể hiểu được uh, Bamboo uh, Bambo các các bạn thường nghe về Bamboo Airways đúng không ạ hay là uh, kiểu kiểu như vậy hay là có, có có rất là nhiều bạn còn lầm tưởng là Bamboo Capital này nó là có một công ty con của Bamboo Airways hay là Bamboo Airways của uh, tỷ phú FNC Trịnh Văn Quyết từng bị bắt bị à, đã bị bắt đó, thì ờ, có thể có khi nào hai công ty này là một hay không bởi vì các bạn biết đều nó là nó là đều có có, có chung một cái chữ là từ Bamboo nhưng về bản chất thì Bamboo Capital và Bamboo Airways là hai trụ thể nó hoàn toàn khác nhau và không hề có không hề liên quan với nhau và không hề có một chút mối liên quan mối liên hệ nào cả không hề có một chút mối liên hệ nào trong uh, dính dáng ở đây nha các anh chị thì uh, Bamboo Capital á, về về nói chung thì nó là một chủ thể về gọi được được gọi là holding thì à, về ngành nghề hoạt động của Bamboo Capital thì nó là một công ty holding thì nó hoạt động trong lĩnh vực đa ngành đa ngành nghề à, và mỗi mỗi ngành nghề nó đều tham tham gia với một mạng khác nhau hoàn toàn ví dụ ví dụ như nó sẽ tham gia vào à, mạng tư vấn quản lý về tài chính này và đại lý môi giới về đấu giá hàng hóa này rồi phân phối cả thuốc trừ sâu nông nghiệp hay là sửa chữa máy tính vi tính gì đó rất là nhiều ngành nghề hay là bán phụ tùng cho phụ trợ xe ô tô xe máy rồi khai thác cát sắt sỏi đất đét đất sét đấy thì uh, trong tất cả các ngành nghề của Bamboo ở đây thì các bạn có thể hình dung được ở Việt Nam nếu như các bạn xem ở thì các bạn đọc hết ờ, cái bảng cái cái bảng ngành nghề ở đây ấy, thì mọi người đều có có thể uh, liên tưởng được là ở đây có những ngành nghề nào ở Việt Nam hiện tại có những ngành nghề nào thì Bamboo Airways đều đã ký ngành đó đấy kể cả những cái ngành nghề thật ra nó chả liên quan gì cả đấy có một số ngành nghề như là cưa xe bào gỗ hay là quản lý bảo quản lý bảo quản gỗ đấy sản xuất gỗ dán gỗ tảng gì đó rất rất là nhiều ngành nghề đấy thì các công ty con trực tiếp của Bamboo hiện tại là có công ty cổ phần đầu tư phát triển công nghiệp vận tải này phát triển Nguyễn Hoàng này BCG Land này BCG Energy này à, BCG à, khu công nghiệp và Cát Trinh BCG Financial và Phoenix Motion bảo hiểm AAA thì à, các công ty ở đây á, thì có có nhiều công ty thì nó cùng đóng trụ sở ở à, 27 à, Lý Quốc Hương phường Thảo Điền à, thành phố Thủ Đức á. thành phố Thủ Đức tức là đây là cái trụ sở chính của Bamboo ở thời điểm hiện tại có rất là nhiều công ty con và đóng đang đóng ở đây về tài sản dài hạn thì à, đối với đối với một công ty tài chính tiền và cái khoản tương tiền là cái cái mà quan trọng nhất bởi vì nó là một công ty chủ yếu là về holding nói rộng các bạn à, về holding thì có nhiều người không hiểu nó là như thế nào thì bản chất của uh, Berkshire Hathaway của tỷ phú Warren Buffett đó thì nó bản chất của nó cũng là một công ty holding nó cũng là một công ty holding đấy thì uh, đó là một công ty trụ sở nó giống như các bạn uh, các bạn biết là nó giống một cái trụ sở vậy đó giống do giống một cái cây giống một cái cây nó giống một cái cây nó thẳng mọc thẳng đứng lên mà cái gốc rất là lớn Đấy. và nó xòe ra các cái tán lá chính là các công ty con các cái nhánh chi nhánh các ngành chính là các công ty con còn uh, về bản chất thì uh, tùy tùy vào quy mô tùy vào các cái cơ cấu lệnh cơ cấu của công ty từng ờ, holding một thì sẽ có sẽ có các cái tổ chức khác nhau kiểu như nếu như các bạn bạn nào biết Berkshire Hathaway á thì uh, hầu như ông tỷ phú ông Warren Buffett á ông không có quan thiệp Berkshire Hathaway á thì uh, ông Warren Buffett á ông không có can can thiệp quá nhiều vào cái lãnh đạo doanh nghiệp của um, của chính doanh nghiệp đó thậm chí có khi kể cả doanh nghiệp bạn bán doanh nghiệp cho ông tỷ phú đó và bạn vẫn là giám đốc tổng giám đốc của công ty đó vẫn là chủ tịch của công ty đó đấy thì còn ờ, ở Việt Nam thì ờ, nó cũng holding nhưng mà ở nó, nó ở một cái cách khác là là có thể là doanh uh, bên công ty tài chính này có thể can thiệp sâu hơn vào cái quá trình lãnh đạo của doanh nghiệp tùy vào tùy tùy vào tình hình của uh, mỗi mỗi doanh nghiệp nó khác nhau nha thì ở đây thì uh, đối với công ty holding thì tiền tiền nó là quan mặc cái là cái thứ quan trọng nhất tiền là cái lưu chuyển tiền tệ đó là cái quan trọng nhất cho nên ở đây các bạn thấy là uh, cái tiền và khoảng từng đường tiền của BCG tính thời điểm hiện tại thì nó là khoảng 32 ngàn tỷ uh, à, 32 tỷ đồng ở đầu năm thì nó khoảng 23 tỷ đồng 23 tỷ đồng đúng không ạ thì nó phân làm hai mục tức là tiền tiền mặt hiện tại là 21 tỷ đồng và các khoản tương đương tiền đó là khoảng uh, 10 10 tỷ đồng đã bao gồm rất là nhiều mặt hàng khác nhau như uh, ờ, có khoản tương đương tiền với các khoản tương đương tiền tương đương tiền là gì là các khoản các loại mà cổ phiếu nó trading ngắn hạn là một này uh, các loại tài sản mà nó có thành khoản tốt như vàng bạc hay kiểu kiểu như vậy Đấy, nó trading trong cái thời hạn ngắn hạn ví dụ như ờ, nó giống như việc các bạn uh, có tiền mặt trong túi ấy, và khi các bạn uh, mua có vàng trong người ấy, thì các bạn cần một phát các bạn cầm số vàng nó ra cái tiền của vàng các bạn các bạn bán thì nó gọi là tương đương tiền Đấy. thì tổng cả à, tổng cộng lại thì nó khoảng là 32 tỷ đồng 32 tỷ đồng và hiện tại thì tiền mặt của ờ, Bamboo Capital nó khoảng 32 tỷ đồng thì mức này thì đối với doanh nghiệp thì nó không quá lớn đối với nhiều doanh nghiệp nó không quá lớn rồi đầu tư tài chính ngắn hạn như là chứng khoán thì ờ, chứng khoán thì hiện tại là 33 tỷ đồng này đầu tư ờ, nắm giữ đến ngày đáo hạn thì khoảng 1.700 1 tỷ một tỷ 700 triệu một tỷ 700 triệu đấy và ở đầu kỳ thì nó cũng chưa chưa biến động đầu tư tài chính khoản đầu tư tài chính cho đến từ đầu năm đến nay thì nó chưa có biến động gì nhiều rồi các khoản phải thu ngắn hạn là gì à, các khoản phải thu ngắn hạn đối với khách hàng là đâu đó khoảng 154 tỷ đồng 154 tỷ đồng đúng không ạ bởi vì à, các bạn biết là một đối với một công ty holding ấy, thì nó có rất rất là nhiều công ty con ở Việt Nam hiện tại mình thấy có cũng rất là nhiều mô hình hoạt động theo mô, hình mô hình holding này như uh, G này rồi uh, như uh, thế giới di động này rồi à, như massage này rồi như um, hút hút hiện tại cũng hoạt động theo mô hình của holding đấy rất là nhiều công ty hay là sam cũng hoạt động theo mô hình holding rồi các khoản phải thu ngắn hạn thì uh, cuối hàng hiện tại là 117 tỷ đồng uh, trả cho người bán người bán ngắn hạn là khoảng 18 à, tỷ đồng và phải thu khác là 117 tỷ đồng thì nó lên đầu đó khoảng 154 tỷ đồng thì cái khoản phải thu ngân hạn khác á, ở đây nó chiếm một khoản rất là lớn này rất là lớn đầu tư tài chính dài hạn đầu tư tài chính dài hạn thì uh, là có các khoản đầu tư à, trong người ta tầm nhìn người ta trong vòng 5 đến 5 uh, 5 năm 3 à, năm hoặc là 10 năm tùy tùy vào ví như đầu tư dài chính dài hạn ở đây thì người ta người ta đầu tư vào công ty con này như là đầu tư hiện tại thì đầu tư tài chính ờ, dài hạn ở công ty con là 9.529 tỷ đồng đầu tư vào công ty liên kết liên doanh là 103 tỷ đồng và góp vốn khác thì là 1 tỷ Đấy. thì ờ, Bambo á, thì nó là một công ty holding nhưng mà nhưng mà holding này là holding nhỏ holding nhỏ đúng không nó phải chưa là chưa phải là holding lớn như Masan đó. À, Nova à, Nova mình nghĩ nó nó cũng là một holding đấy N à, N nợ là một cái mục mục rất là quan trọng đối với ờ, các công ty mà liên doanh liên kết à, đối với công ty holding như um, Bamboo à, nợ hiện tại thì à, nợ ngắn hạn thì từ đầu năm nay thì nợ của nợ Bamboo có xu hướng giảm đi thì à, có cho thấy là Bamboo đang giảm cái dòng tiền đang trả bớt rồi cái hoạt động kinh doanh của Bamboo có lại người ta trả bớt cái hoạt nợ đi Đấy thì nó giảm dạ, nó nó giảm từ cái chi phải trả ngân hàng cho cho đối tác này rồi ờ, cho thuê tài chính ờ, vay nợ cho thuê tài chính cũng giảm đi tức là vay nợ cho thuê tài chính tức là họ, họ vay vay ngân hàng hoặc là vay tất cả đối tác bên thứ ba nào đó tùy còn nợ dài hạn thì uh, đối với bộ hiện tại là có xu hướng tăng lên này đầu năm khoảng 2.666 tỷ và hiện tại đó là 3.812 à, tỷ đồng tăng hơn 1.000 tỷ đồng Ờ, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ thì ở đây các bạn có so sánh được cuối quý quý 2 2021 uh, thì nó còn 69 tỷ đồng nhưng quý 2022 thì nó chỉ khoảng 23 tỷ đồng thôi và cái doanh thu từ quý 2 uh, quý 2 uh, ờ, quý 2 2021 này 31 tỷ này 2022 nó là 11 tỷ 11 tỷ thì cái này cái này là lũy kế bên này là lũy kế còn bên này nó là quý 2 các bạn này và cái lợi nhuận lợi nhuận thì uh, từ uh, lũy quý đấy, uh, lũy kế đến quý 2 2021 thì là 47 tỷ đồng nhưng mà đến quý 2 2022 thì nó lên 318 tỷ đồng nó lợi nhuận lên rất là vượt bậc lợi nhuận từ nó lên ờ, rất là vượt bậc mà lợi nhuận này thì nó đến từ các hoạt động uh, hoạt động tài chính này phần nhiều và lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp thì lũy, lũy kế đến quý 2 uh, quý 2022 này là 318 tỷ đồng và nhưng mà so cùng kỳ thì nó tăng ờ, gấp nhiều lần đúng không ạ à, 45 thì mình cho 50 đi à, tăng gấp 6 lần tăng gấp 6 lần rồi à, cái lưu chuyển tiền tệ cho hoạt động kinh doanh thì các bạn thấy là là cái lưu chuyển tiền của trong năm 2022 này là nó tăng lên 318 tỷ đồng thay vì 48 tỷ đồng chính vì vậy mà cái khoản phần lợi nhuận nó bốc về cũng khá là nhiều đối với Bamboo Capital thì đấy là phần uh, chúng ta đi sơ qua về phần tài chính tiếp theo là chúng ta đi vào các phần mà về đồ thị uh, giá đối với Bamboo thì điểm hiện tại uh, đối với Bamboo nha uh, thì bữa trước uh, Bamboo uh, tại vì cái giá nó ở vùng này tức là sau khi nó chia tức là nó chia đây này uh, nó chia tách thì cái thị giá nó giảm xuống này cái điểm cái điểm mua cái này, cái này nó giảm xuống này uh, thì các bạn biết là bamboo ờ, đợt sóng uptrend đợt năm ngoái đợt rồi thì nó tăng cái mức tăng của nó khá là tăng rất là mạnh này. từ 9 ờ, 000 mà tăng lên khoảng 26 à, 25 26 000 tức là tăng gấp 3 lần 300 phần trăm và hiện thêm uh, cái pha downtrend vừa rồi ấy, thì nó giảm từ 25 xuống đến còn khoảng 12 khoảng 12 đúng không ạ khoảng 12 000 tức là nó giảm một nửa nó giảm một nửa thị giá hiện tại thì uh, nó tính thời điểm phục hồi thứ hai từ cái đáy phục hồi thứ hai ấy, thì uh, à, Bambo đã phục hồi khoảng 26,7% rồi 26,7% đúng không ạ uh, đối với điểm mà mua bamboo á điểm mua bamboo nha thì mình cho rằng cái cây này mới là cái đẹp này cây cây cây này là cái đẹp này điểm mua hiện tại nó vẫn còn còn có thể mua được đối với bamboo cây này Uh, thực ra thì ở cái ở phiên hôm nay ấy, thì nó vẫn là ngang ở khoảng ở mức định vùng này vùng củng này thôi thì nó vẫn còn xu hướng đi lên nha nó vẫn còn xu hướng đi lên đây nó vẫn có xu hướng đi lên này thì à, ở giai đoạn hiện tại các bạn thấy là này nó hồi phục này đi lên này đi lên chưa đôi bambo thì đi, đi lên chưa quá chưa chưa nhiều lắm đi lên đây rồi nó siết nó đi dụ nó dụ dụ các cái nhà đầu tư nhỏ lẻ đây và bật lên bật lên thì thật ra đến cái đoạn này á một hai ba bốn năm sáu như phiên dụ thứ sáu này thì cũng không ai đoán được đâu không ai có thể mua đoạn này mà thắng được đâu mình nghĩ là như vậy thì uh, theo cái theo như mình vừa nghĩ thì các bạn phải mua ở nhịp tăng thứ hai hoặc là nhịp tăng đầu tiên khi mà dòng tiền nó vào thì các bạn à, canh vào thì nó mới hợp lý được như ờ, phiên ngày thứ ba vừa qua các bạn mua thì nó thứ hai thì ba mua vừa qua các bạn mua là hợp lý đúng không ở ờ, đêm hôm nay vẫn có thể tham gia được đối đối với Bamboo đối với Bamboo thời điểm này nha rồi cảm ơn các chị đã xem video ngày hôm nay của mình à, cuối tháng 9 à, đầu tháng 9 này thì à, sau kỳ nghỉ lễ à, thì mình sẽ có một à, lớp học à, về chứng khoán thì anh chị nào um, tham gia à, mình xin nhắc lại là lớp học này hoàn toàn miễn phí nha anh chị nào tham gia thì nhanh tay gọi gọi cho mình theo số điện thoại đang chạy trên màn hình nhé và điều kiện để được tham gia là anh chị là phải có mở tài khoản tại công ty chứng khoán VPS và có ID do chính mình quản lý thì uh, anh chị nào muốn uh, trang bị thêm kiến thức để uh, trong giai đoạn thị trường uptrend sắp tới và đồng hành cùng mình uh, cùng những cái mạng cổ phiếu mà nó sẽ tăng tăng tăng gần 30 phần trăm 50 phần trăm giai đoạn sắp tới thì nhanh tay liên hệ với mình qua số điện thoại đang chạy trên màn hình uh, xin chào và hẹn gặp lại các chị ở những video tiếp theo xin chào và hẹn gặp lại